ê đi không nhúng không đi không nhúng không kìa đi không nhúng với lòng không đi không kìa kìa đi không nhúng với lòng không Bà, bà, bà mà mà mà cái quần ngắn mà sao trượt được không trượt à không trượt tại anh mặc niệm nó dính được trai tại anh <laughs> ai chút tiếp nữa không ăn cơm nữa rồi thôi cứ đi đi vợ à đi chứ ăn cơm lát no đi nhảy đi. vô nhà hơi rồi à, bể bụng sao đi đi mỗi tắm xong rồi đi đi đi không đi đó dạ đi đàng hoàng dạ đi trước khi đi hát bài cậu ba nghe cái bài mới nãy đó rồi hát lại đi đừng thơm tới vắng nước suối trong hầm thầy cả trẻ ở che ngắn ngâm mát đường em đi hôm qua em tới trường mẹ sắm tay từng mưa cơ ai đứng lên sân khấu khác rồi đứng sân khấu dạ thật tiếng thật tiếng chim mày thật tiếng thật rồi lên sân khấu đi chú thường gần thân đôi bắn nước suối trong hầm hì cò sẽ ô che nắng găm mát đường em thì hôm qua em tới trường mẹ sắn tay từng bước hôm nay mẹ đến nương một mình em tới đó chim họ cái gì kỳ vậy như đang hát mà làm gì vậy Ủa? Để nó xuống trong thầm thì ơi nè sân khấu con nhỏ nè đó nó đòi đứng lên sân khấu đó đó sân khấu của nó đó tiếp tục đi chứ em chơi trẻ đi tiếp rồi em chơi trẻ thầy em ha cắn thầy thương đừng ham đôi lắm nước chữa trong hầm thì cọ về ơi cho nắng găm găm mát rồi em đi hôm qua em tới trường mẹ thân thấy từng cô sao em chè chè là tại em ha cấm thầy con đừng không tới lắm nước thứ trong mặt thì cọ sẽ ôi che nắng găm mát Còn um, and ơi